Ngày hôm nay thì rất nhiều lô tô nổ về cho chúng ta hai nháy phải không anh em? 82 cũng được nổ về cho chúng ta hai nháy anh em ạ. Duy nhất ngày hôm nay nổ về cho chúng ta ba nháy con 77 được nổ về cho chúng ta ba nháy. Niềm vui nhân 3 cho tất cả anh em ngày hôm nay đã chiến thắng anh em nhé. Và lô tô kép ngày hôm nay cũng được thể hiện như là 11 nổ về cho chúng ta hai nháy, rực rỡ tưng bừng phải không anh em? 66 đục nổ về cho chúng ta một nháy và 77 đục nổ về ba nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em và cũng xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con ba càng 009 và đầu những đầu lô tô một nháy hai nháy ba nháy anh em ạ Vâng và ngày hôm qua thì đội ngũ của chúng tôi soi cầu ở trên diễn đàn công khai đã bắt cho anh em độc thủ lô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 1881 được nổ về cho chúng ta rực rỡ tưng bừng phải không ạ? Cầu kèo chạy là có thật 100% anh em nhé. Tương tự như vậy thì ngày 12 tháng 12, một kép cho không ngày sau sẽ nổ về con 1001 anh em nhé. Đây là những con số để anh em tham khảo bia hơi trà đá phải không ạ? Mình đam mê trên từng con số mà lên mà mình hãy bỏ ra 5-10 điểm để thỏa mãn cái đam mê đấy và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 vào Zalo cầu kín chỉ nên những anh em nên vào chơi to quất lớn thì hãy nên vào anh em nhé mà chơi văn nghệ trà đá nhỏ nhẹ bia hơi thì chúng ta tham khảo ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ Vâng và ngày hôm sau thì 72 được nổ về cho ông ta một nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không ạ Tương tự như vậy thì ngày 12 tháng 12 một kép cho năm ngày sau sẽ nổ về con 15 51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 rất chi là đẹp phải không ạ? Cầu kèo chạy là có thật 100% phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày 13 tháng 12, 5 kép cho 6 ngày sau sẽ nổ về con 5665 phải không ạ? Rất chi là đẹp. Ngày hôm sau thì 65 được nổ về cho ông ta một nháy phải không anh em? Cầu kèo chạy là có thật 100% anh em nhé.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 tôi sẽ đi bắt dàn đề dàn đề cho anh em tham khảo rất chi là đẹp anh em nhé ngày hôm nay rất chi là đẹp tôi sẽ đi bắt con 464 464 này 191 656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 để anh em tham khảo. Và tôi sẽ đi bắt chạm đề cho anh em tham khảo vào ngày mai. Tôi sẽ bắt chạm đề. Chạm 3 và chạm 7 cho anh em tham khảo vào ngày mai anh em ạ. Đấy. Trên đây là những con số để cho anh em tham khảo anh em nhé.